Ôi, wow, wow, wow, wow, wow. Xin làm gì ấy <clears throat> Bóc rừng bóc rừng ném ném ném ném chú sắt ném chú sắt ném chú sắt sắt sắt sắt không phải ba motherfucker đó anh ra oh what the fuck oh um um sắt rớt sang này Whoa, whoa, what, what is that? Oh, motherfucker. Oh no, oh no. He's coming. Oh my god. Nhờn. Ú. Oh. Bỏ nhanh dữ vậy. Xách xách xách xách. Xách xách xách xách Đến đến ra mít ra mít ra mít đi. Chúng ta sẽ xây con à, con gì đấy siêu bự không không đánh nhau no file no file no file no file no file no giờ chúng ta sẽ làm cái ờ, cái sàn đây hiểu không từ đây anh sẽ làm cái sàn to chúng ta sẽ xây đấy dịch huyền thoại time chiến dịch huyền thoại trên stream ok cái gì vậy look at look at look at look à, chết wow ui ui what the fuck láo tỏa cái biểu anh em gì là... The fuck Ai Quỳnh ăn ba tô cơm ngày hôm qua Ủa Ờ Đừng nóng anh em Idol Chun oh, oh, oh. oh motherfucking shit bullshit Chun có béo không có béo Tôi là luôn đấy kêu what the fuck What quái đó là what the hell nét cho Chun mua chuột mới để không bị loại DP. <laughs> Gầy gầy gầy gầy. Chun chú phá cho anh em. À. Ui, có obsidian. Obsidian. A few moments later. Chà pop cut me. Oh my god. Đây đây đây chú phát chú phát, chú phát được rừng. em chim gà tiếp ui thôi chết rồi ừ. người đầu tiên chơi minecraft mà bị gầy cái gì sim lắc hả oh ô Móc này không để mình stream mà chơi Chứ công kìa Ui mạng VMPT <laughs> đấy gì cơ gì cơ gì cơ gì cơ gì cơ hả gì cơ nay không cam à bởi vì chịu không có cam anh em phải làm gì đấy cho chủ để có dùng cam <laughs> có nhà có cam nha cam siêu mọng nước luôn Ui chui vừa clutch à Chui vừa clutch trên stream <gasps> Clutch Chấm sàn chấm sàn Chấm hỏi, Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi Ôi ngon Hên quá hên quá Của em rồi của em rồi Cho nó ngờ chơi vừa canh Khiến cho bao chị em cũng trứng The hell bro Ra ít video thì anh Thì ai trả lời cho anh cách Ờ à, tại chun ờ, béo Oh hell anh nghĩ mày sẽ nói câu khác cơ <laughs> nhơn red luôn chun nghĩ đi ra nói gì ô kìa vai bu vai bu chun nghĩ đi ra định nói gì à, tại anh em bị gay này anh không quay được à anh em không quay được lắc rồi lắc rồi lắc rồi Vì anh em béo cho nên không quay được xuống hộ cái hai ba bốn năm ngon ngon ngon ngon ngon ngon nhẹ ngon nhẹ Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass Ngon. Hai thằng yellow đây. Chú phải quay lại để chiến đấu. Chú phải quay lại để chiến đấu. Có béo không? Chấm thằng, chấm thằng, chấm thằng. Ừ. Thử có béo à cái Thử ừ, suýt béo nha. Thử suýt béo nha. Ô suýt béo thôi sao? Yeah yeah. Real or fake? Fake fake. Ơi ơi ơi. Uh. Remake đúng không? Ok. Wow. Remake. Trong bếp kìa chun ok luôn. Later. Oh thắng rồi à ơ ờ, ừ. như không một được ông nào luôn trả lời giúp đi ra đi tại sao ti ra lại đẹp trai đến như vậy à cái đánh cái anh trả lời được bởi vì anh đẻ tí ra ồ vãi thắt thắt thắt thắt bật mất luôn bật mất cho ôi trời ơi của bộ combo xét chun ăn giếp chun billy em what the fuck Doe mij red. Go, go, go, go, go, go. Oké, di die, die, die, die, Red red red red. weg. Oh shit. Oh my, motherfucking bullshit. Oeh ja. Top, top, top. Ui, hả? Đi nào Mítico Ui giời ơi Anh em, anh em kêu thằng uh... Bill làm lion chun à Đấy ờ. như thế Ui, cái gì vậy? Thôi chúng ta... Ô. ôi, ôi, làm xong thì ở ờ, uh, gì build làm xong thì lại làm xong cái remake nữa bất ngon ngon chưa giỏi bắt cua lắm anh em voi này là voi đặc biệt bữa à tiếp đó đây là voi đây tiếp là đó. cái voi mà mình lần đầu tiên lần đầu tiên vô mà không ai bực voi im bình lắm cho nên chị đã oh. I'm dead Ôi tép luôn tép luôn tép luôn. Chú thích sẽ gửi với em không thích nha thích nha thích nha rồi tiếp lên ngon hí ôi giờ mình con ui giờ ngon chúng thích xe à đâu rồi à later ôi chuột lại hai tiếng ngon Máy bắn trứng Máy bắn trứng Chuồng đây bắn, à, Chuồng đây bắn trứng thôi Ê Có thằng nào dưới nó móc đít đấy Bài này cũng dân luôn đi Ây